Chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuân Macao Thì uh, thưa anh em, hôm nay thay mặt Tuân Macao mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm uh, chơi bộ môn sóc đĩa bịp hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay Đó chính là cái dòng sản phẩm bát tàng hình không tang Thì uh, thưa anh em, đây là một mẫu mã bát tàng hình không tang của bên Tuân Macao nha anh em Đây, giới thiệu cho anh em, đây là mẫu, mẫu bát trắng một cái mẫu bát phổ thông và thông dụng nhất trên thị trường hiện nay Ngoài cái mẫu bát trắng này ra thì à, bên Tuân Macau còn rất là nhiều mẫu khác Long Phương, Bát Hoa, rồi Bát Hải Dương, Bát Thái Bình, Bát Hoa Hải Dương Nói chung là rất là nhiều mẫu bát Ngoài thị trường có mẫu bát thì Tuân Macau đều có cái mẫu bát à, tàng hình tương tự như cái mẫu bát đấy Thì anh em cần cái mẫu bát gì khi đặt mua với Tuân Macau Thì anh em hãy nêu cái mẫu bát đấy ra Mình sẽ làm cho anh em à, Một số nơi anh em có một số mẫu bát đặc biệt một hơn một chút Chẳng hạn như bát nhựa, bát ngọc, bát sứ, à, bát hoa gì đó nó đặc biệt hơn một chút thì anh em hãy gửi mẫu bát lên cho Tuân Macau nhé với chỉ hai chiếc bát thôi à, bên mình sẽ làm cho anh em thành một con bát tàng hình rất là đẹp và kín kẽ không khác gì con bát ban đầu của anh em thời gian làm cũng rất là nhanh chỉ khoảng 4 đến 5 tiếng là anh em sẽ nhận được bát của mình thì à, đấy là những con à, bát riêng đặc biệt bát nước ngoài đấy <coughs> bên mình đều làm được nha anh em mình à, chuyên sản xuất bát thì à, đấy là thôi anh em giới thiệu về qua các mẫu mã bát như thế thôi còn mình sẽ đi vào chính là cái con bát này đây là một con bát bát soi màu này được qua kiểm tra rất là nhiều lần mới được xuất xưởng ra cho anh em bát soi màu sắc nét với những cái bộ vị uh, Vina Thăng Long mình đảm bảo với anh em luôn là những cái con bát công nghệ cũ thế hệ cũ không bao giờ có thể đánh được nhưng với những con bát tàng hình công nghệ mới của Tuân Macao hoàn toàn có thể soi được màu nhé đánh màu rất là sắc nét Ờ, với những con bát tàng hình như này soi màu đánh rất sắc nét này kiểm tra cho anh em này cái cách kiểm tra test bát có phải là bát tàng hình không tang không trốn tang đơn giản nhất chính là soi đèn led anh em thấy không ạ đèn led xuyên qua hoàn toàn Đấy, các cạnh này Đấy, anh em thấy không ạ các cạnh hoàn toàn là trong suốt nhé không hề có một cái tang tích gì cả trốn tang rất là kỹ Đấy. kể cả là cái trường hợp xấu nhất đấy người ta sóc cái không may bị rơi bát vỡ bát thì đảm bảo với anh em luôn là cái hàng của mình vào trong con bát này cũng không bao giờ lộ nó sẽ vỡ theo mảng theo miếng không bao giờ vỡ được cái chỗ phần có hàng vào trong Đấy. trừ khi là anh em đập vụn vụn như cám ấy thì anh em sẽ mới thấy được thôi chứ còn chẳng may rơi vỡ thì không bao giờ có thể phát hiện ra được đây mình sẽ đi sóc tái cho anh em cơ nha một cái bộ bát này đây là con bát khiển nhá thời lượng pin của nó chơi đến khoảng từ 3 đến 4 tiếng nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm cho những cuộc chơi kéo dài đây là một bộ khiển kết hợp với bát này còn đây là bộ màn này gồm có 6300 anh em có thể sử dụng 6300 này à, màn dây Đấy, anh em có kỹ thuật thì anh em sẽ sử dụng màn dây màn dây kết nối ở bên ngoài khoảng cách bắt của những con màn này là khoảng 15 cho đến 20 mét nên anh em có thể chơi ở một bên này sóc cái ở một bên kỹ thuật làm ở một bên Đấy, không liên quan gì đến nhau cả cách xa 15 20 mét hoặc là nếu mà anh em không muốn sử dụng những cái bộ màn như thế này thì anh em có thể uh, sử dụng uh, anh em có thể sử dụng trực tiếp con điện thoại cảm ứng của anh em con điện thoại cảm ứng thì anh em chỉ cần tải cho tôi một phần mềm mang tên là camera Đấy, camera đây đi dài camera và anh em kết nối với củ wifi à, với những dòng củ wifi trước rất là bé pin bé này thời lượng pin nó kém nhưng mà tuần cao Ờ, đã chế ra một cái dòng sản phẩm của wi-fi mới pin to Đấy, pin to anh em so sánh với con điện thoại cảm ứng này pin rất là to thời lượng pin trâu cho anh em nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm cho những cái cuộc chơi kéo dài thì à, mình sẽ kết nối wifi à, sóc cái cho anh em xem này bật đấy anh em mở công tắc bật này rồi ok đèn xanh nháy như thế này là ok anh em chỉ việc đút cái củ wi-fi này vào trong túi quần túi áo là được đấy sau đó anh em bật cái phần à, kết nối wi-fi lên mình sẽ kết nối cho anh em nhé mình sẽ kết nối với con wi-fi của củ wi-fi này đây anh em nhìn này mình sẽ kết nối ok khi kết nối được thì mình sẽ vào phần e camera rất là đơn giản thôi y camera ấn start đó bắt đầu sóc cái cho anh em xem này đó bấm khiển thì màn mới hiện bật cả con màn dây này lên cho anh em theo dõi nhé tiện theo dõi này Đấy. bật cả con màn dây cộng với màn bấm khiển này anh em bấm khiển nhá sóc cái xong bấm khiển đó. Nhìn rất rõ đúng không? Soi màu này. Lẻ này. Mở cho anh em xem này. Kiểm tra lại nhé. Anh em có thể hoàn toàn kiểm tra lại. Đấy. Mở cho anh em xem. Vị Vina nhìn rất là rõ. Mở sát cho anh em nha. Qua màn con điện thoại anh em có thể nhìn thấy màu của vị Vina rồi đúng không ạ? Đấy. Còn mình sẽ rơi sát con màn dây này lên cho anh em xem. Đấy, cho anh em kiểm tra. Anh em nhìn thấy soi màu chưa ạ? Màu vàng ra vàng mà đỏ ra đỏ ấy soi rất là rõ nét và sáng đúng không anh em mở cho anh em này lẻ kể cả trường hợp đè vị trồng vị như thế này đấy trồng vị như thế này anh em nhìn bằng mắt thường còn khó nhìn nữa mà nhìn qua màn này vẫn anh em vẫn nhìn thấy bình thường mình vẫn nhìn thấy được là lẻ đúng không ạ anh em nhìn xem cả trường hợp bị đè vị này đấy, bị đè một vị ở dưới anh em thấy không ạ đấy. bằng mắt thường nhìn qua cam này còn khó nữa nhưng mà qua con màn này thì soi rất là rõ nét luôn tiếp tục sóc cái này bấm tiếp anh em theo dõi được tiện theo dõi được không ạ Đấy. Đấy, đơn giản như thế thôi anh em chỉ việc sóc cái và bấm khiển con màn điện thoại này thì anh em sử dụng trực tiếp trong cuộc chơi nhé không có kỹ thuật thì anh em sử dụng trực tiếp trong cuộc chơi anh em bấm khiển này Đấy, anh em thấy không hiện rất là rõ nét và sắc rõ nét đúng không ạ Đấy. như thế này là anh em biết là gì rồi đúng không ạ lẻ rồi đúng không màn dây này này màn dây nhìn rất là rộng nhé cho anh em xem màn dây này à, dồn vị cũng nhìn rất là rõ lẻ ba trắng một vàng à, anh em nhìn này sửa sao ạ ba trắng một vàng đánh bảng vị thì đảm bảo với anh em là đánh nổ bảng vị luôn ạ Cho cái tiếp này bấm khiển đó, đơn giản như thế thôi là anh em có thể chơi được rồi đúng không ạ lẻ này mở tiếp cho anh em chuẩn xác không ạ rất đơn giản như thế thôi Đấy. anh em mà theo dõi video còn gì thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình 0844 17449 hoặc là anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho mình nhé tất tần tật các thông tin về à, con bát này mình đã giới thiệu sơ qua cho anh em rồi thì đấy, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Cao nhé Xin chào toàn thể anh em